trường tiền điện tử tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2022. Như quý vị biết ạ thì tuần qua một tuần ờ, khá là yên ả thị trường tiền điện tử. Thị trường hầu hết đi ngang sideways trong biên độ hẹp trong cả một tuần. Có lẽ là thị trường của chúng ta đang ở trạng thái du ngủ nhà đầu tư trước khi bị rơi vào pha biến động mạnh. À, tuần sau ạ thì thị trường tiền điện tử có thể gặp bất lợi à, khi mà vào giữa tuần à, đêm ngày mùng 3 và đêm ngày mùng 4 khi uh, tại cuộc họp FOMC đây chúng ta biết là đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm vào lúc 1 giờ thì chúng ta sẽ có cuộc họp của FOMC và tại cuộc họp này thì Fed dự kiến sẽ nâng lãi suất uh, thêm 0,5% từ mức 0,5 lên mức 1% và Fed dự kiến sẽ hạ bảng cân đối kế toán 95 tỷ đô một tháng tức là hút tiền lưu thông về. Điều này hoàn toàn có thể gây ra xáo trộn trên thị trường tài chính nói chung và thị trường tiền điện tử nói riêng. Vì như chúng ta biết đó, hai năm thị trường tiền điện tử của chúng ta thăng hoa nhất chính là hai năm Covid. Đây, chúng ta có thể xem lại thời điểm. Đấy, thị trường tiền điện tử của chúng ta tại thời điểm Covid này xuống thấp nhất là 4.000 này, 4.200 này. Sau đó lên và tạo đỉnh 66.000 cái quá trình tăng này của thị trường tiền điện tử thì nó trùng với quá trình bơm tiền bơm tiền gọi là chính sách ờ, tiền trực thăng của Fed Fed bơm tiền không giới hạn ồ ạt bơm tiền nâng cái bảng ờ, cân đối kế toán của Fed từ mức 3.500 tỷ lên mức hơn 9.000 tỷ bây giờ và có một phần tiền một cái phần tiền uh, trong cái phần tiền dưới giá đó đã chảy sang các kênh đầu tư rủi ro như là chứng khoán và tiền điện tử. Chúng ta biết là cái việc mà chính phủ Mỹ phát tiền cho người dân đấy mà trong khi dịch bệnh thì phong tỏa người dân thì không có chỗ để tiêu tiền do vậy rõ ràng là tìm đến các kênh ờ, đầu tư ờ, mạo hiểm như là tiền điện tử và cổ phiếu công nghệ của Mỹ đó là cái quá trình thăng hoa thị trường thì bây giờ ngược lại với quá trình bơm tiền Fed hút tiền về hút tiền lưu thông nâng lãi suất lên thì rõ ràng là tiền nó sẽ khan hiếm hơn và lúc đó cái dòng tiền dễ dãi không còn thì quả bong bóng xì hơi thôi cái này là cái chu kỳ nó rất là bình thường không có gì bất ngờ cả do vậy tuần sau thì có thể sẽ là một tuần biến động rất mạnh của thị trường và biến động theo chiều hướng chen chứ không phải là tăng giá đâu bạn nhé à, tuần qua thì thị trường đi ngang sideways chúng ta thì hầu như là không vào được lệnh vì thị trường không lên được theo dự kiến à, tuần tới thì chiến lược giao dịch của chúng ta sẽ như thế nào với cái thông tin mà Fed sẽ với cái thông tin Fed sẽ ồ ạt là à, rút tiền về thì rõ ràng là chúng ta hết sức lưu ý cái thời điểm đêm ngày mùng 4 có thể là sẽ thị trường có thể phản ứng trước cũng nên nhưng chúng ta hết sức lưu ý còn đó là về thông tin cơ bản còn về thông tin kỹ thuật về cái phân tích kỹ thuật chúng ta giao dịch chết đinh thì chúng ta phân tích theo kỹ thuật thôi hiện nay nhé thì ờ, thị trường tiền điện tử của chúng ta đang có xu hướng là đây đang đào chen đó nên nếu mà thị trường phục hồi lên thì chúng ta bán thôi chúng ta men theo cái chen này nó cũng trùng với MA 200 à, nếu thị trường phục hồi lên vùng 4.200 4.200 42.200 42.000 chúng ta sẽ bán chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 43 ngàn Đấy, phá qua cái đỉnh gần nhất 43 ngàn Chốt lời nhé thì ngắn hạn nếu chúng ta bổ ăn 42 ngàn 42 ngàn 200 thì ngắn hạn chúng ta sẽ chốt lời ở 38 ngàn Như vậy chúng ta sẽ chốt lời tầm 4 ngàn giá, dừng lỗ thì tầm 800 giá. Một kèo nó cũng khá là tốt. Trường ngược lại, nếu giá mà đóng cửa daily nhá. Daily đóng cửa gáy chen dưới cái đáy này. Dưới cái đáy 37.800 ờ, Đấy, thì chúng ta sẽ có thể đặt lệnh sell top hoặc chúng ta chờ nó test lại. Nếu đóng cửa dưới 37.800 thì test lại khu vực quanh 38.000 cộng trừ 200 giá chúng ta bán. Chúng ta sẽ dừng lỗ là 39.000. Còn chốt lời hướng về 30.000. Thì đây sẽ là một kèo nếu nó break out và chúng ta mà không bị cắt lỗ thì chốt lời nó sẽ rất là khủng. Chúng ta có thể chốt lời 8.000 giá còn nếu dừng lỗ dừng lỗ 1.000 giá thôi. Đây là những kèo lướt BTC mà chúng ta có thể áp dụng được trong tuần sau chiến lược chính của chúng ta vẫn chỉ có một chiều canh bán không canh mua nhé các bạn lưu ý nhé chúng ta chỉ canh mua khi nào khi BTC chiết khấu đủ đủ sâu đây về quanh vùng 27 28 ngàn thì chúng ta có thể canh mua nhé Đấy. nếu trường hợp nó giảm Đấy mà cũng không loại trừ khả năng nếu xấu nhất thì nó có thể phi về test MA200 trên chart tuần đâu đó quanh 21 20 ngàn lên 21 22 ngàn hiện nay MA200 trên chart tuần đang là ở 22 ngàn 21 ngàn 600 đó đó là chiến lược BTC như vậy tuần tới chiến lược chính của chúng ta là canh bán nhé chúng ta có hai điểm bán đấy ạ tôi xin nhắc lại chúng ta có hai điểm bán nhé điểm bán thứ nhất của chúng ta là nếu thị trường mà tăng giá bây giờ hiện nay là bằng 39.300 à, đâu 38.500 nếu thị trường mà phục hồi lên trở lại vùng giá 42.000 42.200 chúng ta bán thì chúng ta dừng lỗ 43.000 còn chốt lời 38.000 trường ngược lại thị trường đóng cửa dưới 37.800 thì chúng ta sẽ canh bán khi thị trường test quanh 38.000 cộng trừ 200 giá dừng lỗ 39 và chốt lời 30 đó là đối với BTC còn đối với ETH thì sao ETH thì cũng đang giảm giá Tuy nhiên ETH thì còn cách khá xa cái kênh giá này Kênh giá ở 2.500 cơ Nên có lẽ là ETH thì ờ, chúng ta cũng bán Và cũng sẽ có hai điểm bán cho chúng ta thôi Điểm bán thứ nhất là chúng ta kỳ vọng ETH sẽ test trở lại Cái khu vực giá là 2950 2950 nhé 2950 2970 chúng ta sẽ bán tại đây mục đích chúng ta sẽ là về 2.500 còn chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua là 3.050 tức là chúng ta dừng lỗ đâu đó khoảng là 80 đến 100 giá còn chốt lời thì rơi vào khoảng 450 à, giá tỷ lệ chốt lời cũng là 5-6 lần trường hợp ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ tiếp tục canh khu vực thứ hai là ETH sẽ test lên khu vực là 3.150 Đấy, 3.150 cộng trừ 10 giá tại khu vực này chúng ta cũng dừng lỗ tại 3.250 100 giá chúng ta cũng dừng lỗ qua cái ờ, đỉnh hồi gần nhất đây 3.250 còn chốt lời chúng ta vẫn hướng về vùng giá 2.500 đó nói chung là xu hướng chính BTC xuống thì tất cả các uh, tiền điện tử khác chúng ta đều canh trên bán xuống thôi sai thì chúng ta dừng lỗ đối với BNB BNB thì cũng tương vậy tự vậy thôi cũng không có nhiều bất ngờ chúng ta sẽ canh khi giá test trở lại vùng giá 410 hiện nay giá đang 393 đấy test trở lại vùng giá 410 chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua MA 200 425 nhé điểm dừng lỗ chúng ta sẽ 425 15 giá chốt lời thì có lẽ chúng ta hướng đến cái đấy sang daily chúng ta mới nhìn thấy được điểm chốt lời đây có lẽ chúng ta sẽ hướng đến cái khu vực này trước mắt là khu vực hỗ trợ này 340 như vậy là chúng ta bán 410 về 340 là 70 giá chúng ta dừng lỗ 15 giá kèo cũng khá là tốt không vấn đề gì cả đối với vá Solana à, thì chúng ta cũng canh điểm phục hồi bán thôi không có vấn đề gì cả đây à, điểm phục hồi chúng ta canh là quanh 110 cộng trừ một giá nhá chúng ta sẽ dừng lỗ 5 giá 5 phần trăm 115 chốt lời chúng ta sẽ hướng đến cái đáy là 80 Đấy, chốt lời 30 giá dừng lỗ 5 giá tỷ lệ 16 nói chung trong những cặp tiền tệ này chúng ta mà bán 5 cặp chỉ chốt lời một cặp mà dừng lỗ 4 cặp còn lại chúng ta vẫn hòa vốn mà nên chúng ta cứ thoải mái tự tin vào nhá trong giao dịch còn nếu mà chẳng may chúng ta chỉ có chốt lời mà không cặp nào cắt lỗ thì chúng ta tiền về mang xe đi chở thôi đối má XRP XRP này cũng tương tự như các cặp khác thôi chúng ta sẽ canh bán thôi chứ không hề có canh mua gì hết cặp này hiện nay đang yếu hơn thị trường à, do vậy nếu nó phục hồi nó test lại chen chúng ta sẽ bán quanh 0.71 0.72 đấy à, chốt lời chúng ta sẽ hướng về vùng 0.48 còn cắt lỗ thì chúng ta ờ, trên M200 đây trên đáy đây 0.8 cắt lỗ 0.8 tức là bán quanh 0.72 tức là chúng ta sẽ cắt lỗ tầm 0.08 ờ, giá còn chốt lời thì từ 0.72 xuống 0.48 thì tầm 0.24 ờ, tỷ lệ 113 cặp này thì tỷ lệ chốt lời lại ít hơn nhưng mà cái xác suất nếu nó lên đây thì nó quay xuống cắt quay được lên cắt lỗ cũng hơi khó đối với ờ, Luna à, đối với cặp tiền tệ này thì nó cũng khá là dễ giao dịch thôi nhá hiện nay giá đang 81 chúng ta không làm gì cả chúng ta kỳ vọng giá sẽ test trở lại vùng giá 96 97 chúng ta bán quanh 96 97 dừng lỗ 102 năm giá chốt lời thì hướng về vùng giá 75 đó 96 97 75 22 giá tỷ lệ chốt lời cũng 1 4,5 cặp này thì khá dễ nhìn thôi vấn đề là giá có test lên cho chúng ta bán hay không đối với má ADA ADA này thì uh, khó nói chung là cặp này hiện nay chúng ta kỳ vọng nó phục hồi lên cao để bán nhưng tôi e là nó không phục hồi được có lẽ cặp này chúng ta sẽ chờ bán out xuống thôi à, các bạn lưu ý nhá, giá đóng cửa daily dưới 0.77 hiện nay giá đang là 0.79 đúng không ạ 794 đúng không ạ giá đóng cửa daily dưới 0.77 nhá thì chúng ta bán bán 0.77 dừng lỗ là 0.87 còn chốt lời 0.5 như vậy à, chốt lời gấp 3 lần cắt lỗ thế thôi và mã cuối cùng trong ờ, top ờ, những 10 ờ, coi top của chúng ta thì đó là mã đó coi mã đó coi này thì cũng đang có cái kênh kháng cự ở trên cái chen line khá là khá là chuẩn Đấy, nó bám sát với MA200 mã này thì chúng ta cứ bám theo cái chen line kháng cự này thôi nếu mà giá phục hồi lên mã này chúng ta biết là sóng sánh rất là nhiều đúng không ạ nếu mà giá mà phục hồi lên đây quanh 0.16 0.168 0.168 nha 0.168 cộng trừ 0.001 giá 0.167 0.169 thế cho nó nhanh chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 0.183 đây phá qua cái hai cái đỉnh gần nhất đây 0.183 đó còn chúng ta bán đây quanh 0.18 đây cộng trừ đó chốt lời chúng ta hướng về vùng ờ, ngắn nhất là 0.1 đó còn xa nhất thì chúng ta hướng về vùng 0.07 Má này thường biến động rất là mạnh Chúng ta có hai khu vực chốt lời Nếu mà chốt lời ở vùng 0.011 thì tỷ lệ chốt lời của chúng ta chốt lời dừng lỗ là 5 lần. Còn nếu chốt lời về vùng 0.07 thì tỷ lệ chốt lời và dừng lỗ của chúng ta là 10 lần cơ, rất là cao. Do vậy má này nếu lên khu vực này chúng ta nên bán, sai dừng lỗ thôi. Đúng thì chốt lời. Trong đầu tư của chúng ta chỉ có đúng và sai thôi, chứ không có kiểu nửa mạc nửa mỡ nhé. Ok, đó là việc uh, phân tích nhận định cái thị trường tiền điện tử. Uh, hiện nay nó đang có xu hướng một chiều thôi và chúng ta chủ yếu canh bán trên tất cả các mặt trận do vậy thì nó cũng không không có nhiều vấn đề để nói tôi chỉ lưu ý quý vị là chúng ta đặc biệt lưu ý đến phiên ngày ờ, mùng 4 mùng 5 nhé đêm đêm ngày mùng 4 Đấy, đêm thứ tư chúng ta đặc biệt lưu ý vì đêm đó là có cuộc họp FOMC có thể thị trường sẽ diễn biến rất là mạnh các thị trường ờ, tài sản như thị trường tiền điện tử chứng khoán và uh, thị trường hàng hóa hoàn toàn có thể bị ban tháo à, ok chúc quý đầu tư có những ngày nghỉ à, lễ thật là vui vẻ và trở lại giao dịch trên thị trường của chúng ta à, vào sau lễ thì có một cái đầu nó rất là minh mẫn để có thể có những giao dịch thành công